ăn thua xẻ hột hoàn toàn là không tăng tích các bác nhé khi các bác đặt hàng bên cơ sở em các bác đặt muốn đặt mặt nặng mặt nào bên em sẽ làm nặng mặt đó cho các bác ở cái bộ đồ chơi này em đã làm cho khách nặng mặt gà vậy nên một lát nữa khi mà cứ gà về thì mình sẽ đánh gì các bác nặng mặt thì tất nhiên nó sẽ quay mặt xuống thì mình sẽ đánh gì ạ đánh cá đúng không ạ ờ, như ở tài xỉu người ta gọi là bộ hột tài bộ hột nặng nhẹ đó thì cứ ờ, nhẹ mặt nào thì nó sẽ về mặt đó và với cái bộ hột tài xỉ à, với cái bộ hột bầu cua nặng nhẹ này hay còn gọi là bộ hột đầu, bầu cua nặng mặt này em sẽ làm theo yêu cầu của các bác ví dụ như là nặng mặt với tỷ lệ 73 64 hoặc là 82 bên em đều có thể làm theo yêu cầu của các bác được bác nào mà muốn được trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây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 với tỷ lệ 73 nặng mặt gà vậy nên là khi em lắc thì mặt gà sẽ quay xuống và mặt cá ngẩng lên bây giờ em sẽ lắc thử cho các bác 10 chén 10 tiếng để cho bác xem xem là cái độ hiệu quả của bộ đồ chơi bầu cua nặng mặt hay còn gọi là bộ đồ chơi bầu cua nặng nhẹ này nó như thế nào các bác nhé đó 10 chén bộ tỷ lệ 73 bây giờ mình cứ đánh cá thôi đúng không ạ có cá này các bác này một chén cá tiếp các bác nhá hai chén ba chén ba một bốn một năm một năm hai năm ba sáu ba 73 đó em vừa lắc cho các bác thử 10 7 10 chén và tỷ lệ là gì các bác 73 đúng không ạ 7 chén có cá và 3 chén thì không đó các bác đã thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi bầu cua nặng nhẹ hay còn gọi là bộ đồ chơi bầu cua nặng mặt này chưa ạ các có thể làm hột theo kích cỡ yêu cầu của các bác bao nhiêu phân bên em cũng sẽ làm được bấy nhiêu phân đây hột